Chào mọi người à, Hôm nay mình à, đăng một số cần câu carbon Để mọi người à, xem tham khảo rồi mua ủng hộ nhé Đầu tiên là cái này Suzumi Suzumi uh, à, bát trượt nha mọi người Bát trượt F6 Rồi F6 Fuji này Đây ngoại hình cái này như thế này đây đây Power 2 carbon Sumi đọt 1.5 nhân 4 mét rưỡi à, đến uh, à, 4 mét rưỡi cái này thì uh, nặng 160 g <coughs> đọt một rưỡi dài 4 mét rưỡi thu về là một mét 14 114 cm nha mọi người đây ở đây thì nó có tổng cộng là uh, 2 4 6 8 8 khuyên cộng với đầu u 7 khuyên với đầu u là 8 khuyên này khuyên Fuji luôn này kiểu Fuji kia đây này đây đó khuyên đá xám nha mọi người nhìn ngoại hình tổng thể của cái cân này thì mình thấy còn khoảng à, 90 phần trăm 80 phần trăm ở đây nó hơi nứt nứt này nứt cái này là kia cái kéo phụ thôi nha mọi người còn cái cược nào quấn vẫn ok này cược nào quấn vẫn ok này cái này thì kéo phụ thôi chó mới ra luôn ok đây đọt này đọt 1.5 quyền trượt một đường động, <clears throat> hai đường động, ba bốn đường động nha mọi người bốn đường động, thế này đây ok cái này là cái số 1 bán 800 nha mọi người số 1 800 Rồi, cái số 2. cái số 2 là một cái cần tay. Đó, ngoài hình cái này thì còn khoảng 70%. Đây quá nha mọi người. Đây quá. Đó. cái này thì nặng 320 g. Đọt 0.9 dài 68. Thu về 104 cm. Đây. đây đọt carbon nha mọi người hai giống hình như phần đọt với phần này bị thấy rồi này bị đổ rồi này đọt với cái giống thứ hai bị bị đổ rồi nha mọi người đây đây mình chính của nó này ba bốn năm 6 7 8 8 dòng hết cái này cái số 2 mình bán 600 nha mọi người số 2 600 số 3 cần này cần gì đây cần xúc hai bô hai bô S7 bạc trượt 42 Mariner 4 mét 2 cây này thì à, nặng 460 gram, đọt 0.8 à, dài 4 mét 2 thu về 114 xé nha mọi người đây cật xúc Ủa đọt này đọt này không phải 0.8 rồi mình chốt nó lại thì cái thược chập chập ra hết pin rồi in ly đọt này là một hai ba ba ly nha mọi người đọt ba ơi đọt ba ơi sau đó đây đã không trăm tám rồi ba đọt ba ơi cái này thì à, đồ cứng đồ cứng cái này khoảng 50 à, 50 tới 60 nha mọi người đây khuyên trượt một giọng này hai giọng này <coughs> ba bốn giọng hết nhau mọi người ngoài hình cây này thì con khoảng 90 phần trăm á khá là đẹp à khoảng 7 80 phần trăm thôi ờ, ở giọng phía trong hơi bị xước đây bốn khuyên và một đầu u khuyên là khuyên gì đây khuyên là khuyên thương rồi bạt từ bạt hai bô at 7 cất gạc bón nha mọi người đây cái này cái số 3 à, cái số 3 mới bán 600 4 là một cái à, này gì đây đây qua cây hai khúc khuyên lá đây qua đây qua nha mọi người đây qua made in Korea Hàn Quốc bao nhiêu đây 50 23 độ cứng 50 23 bả trời bật vặn bạt đáy goa bạt vằn đáy goa nha đó ngoại hình cây cân này thì con khoảng uh, trên 90 phần trăm rất là đẹp cái bát à, graphic cân cân à, carbon hạt X nha mọi người à hạt V đây khuyên này khuyên này thì là khuyên Fuji luôn nha mọi người khuyên Fuji chữa bát là bát bát của hãng thôi đó đây mọi người xem thử khuyên giá nhá đây độ cứng 50 kênh con rất là đẹp nha mọi người trên 90 phần trăm cái này là cái số 4 à, mình bán 1 triệu số 4 1 triệu số 5 số 5, số 5 cái này là cân cực trong carbon ngoài hình cái này còn khoảng 70 phần trăm cứng 30 dài 33 3 khúc cái chỗ à, <coughs> chỗ bọc này nó bị bóng ra đây này ờ. <laughs> bị bóng cái bọc thế nha mọi người đây cái cái này là phụ bóng mà đây đầu bú này đồng vũ khuyên đá xám này khuyên đá này cân này của hãng gì đây Tactic Enjoy Fit mình thấy của hãng gì hết hình như đó hãng của nó hay sao đây khuyên này này khuyến đá nằm ở trong đây nha mọi người đây khuyến đá này cân cực trống á thì khuyến nằm ở phía trống nha đó chất liệu carbon này bát rồi ờ, bát ván Fuji DPS đó ngoài hình cái cân này đây đọt độ cứng 30 đây người ta quấn cược ở đây cho nó chắc này độ cứng 30 nhá cân cực trống nhá rồi ba khúc cái này cái số 5 <coughs> số 5 cái này mình bán 900 ok cân gặp bón nha mọi người kênh cực trống thì đá phân là carbon hết bởi vậy là hang mình TV khá nhiều nên là <clears throat> mình sẽ chia ra quay mỗi ngày mình chỉ sẽ chỉ quay 8 à, tới 10 cái cân thôi nha mọi người đây rồi tiếp một cái cân đáy quá như cái hồi nãy những cái này cái ba khúc cũng y chang như cái hồi nãy luôn HV à khác này cái này bát là bát Fuji ok bạc Fuji khuyên tờ đá ba khúc cây này là đây quá ngoại hình cây này còn khoảng à, trên 90 phần trăm nha mọi người cây này cũng made in Taiwan này Taiwan những cái chỗ này mình cuộn cái giấy để mình ghi thông số về giá đó cứng 120 3m2 hạt V nha mọi người à, à, à hạt Z đây khuyên thì cũng là khuyên Fuji bát cũng là bát Fuji thôi không phải bát hàng đầu này khuyên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 khuyên 10 Ủa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 khuyên bao gồm cả đầu bú nha mọi người là 11 đây Fuji này cái này thì còn trên 90 phần trăm rất là đẹp khuyên bản Fuji hết luôn trượt cái này là cái số à, uh, 6 số 6 này mình bán uh, 1 triệu 2 nha 1 triệu 2 ok rồi số 7 số 7 là một cái cân carbon uh, giả trúc cân carbon giả trúc của Olympic cái này thì uh, ngoài hình nó còn khoảng uh, à, 80 phần trăm carbon giả trúc rạp khúc nha mọi người rạp khúc để mình xem mấy khúc này 4 5 khúc nó như thế này đây mình đổ đấy đâu cần tay carbon giả trúc Olympic 5 khúc đây như thế này đây carbon giả trúc nhé này đọt của nó này đây cái này thì nặng 210 220 gram đọt 0.7 dài 48 à, thu về là 1 mét thu về là 1 mét nha mọi người Olympic này Olympic carbon này đó đẹp vô còn hai cái nút luôn nằm trong bao uh, <clears throat> bao vải luôn nha mọi người cái này cái số uh, à, 7 số 7 này mình bán à, một uh, triệu hai số 7 một triệu hai nha mọi người à, để mình nói là cái số 6 một xíu cái số 6 á cái số 6 này này cái số 6 này là nặng 440g đọt 3 ly dài 32 thu về 110 uh, à, xé nha mọi người đây cây mà mình nói bán 1 triệu 2 á cây số 6 á đây hồi nào mình quên đọc cái thông số đó rồi tiếp tiếp theo cái này là cái à, một cái cân dập khúc Olympic carbon giả trúc giống cái hồi này nhưng mà cái này thì uh, dài mét rưỡi với cái này á thì mới mới trên 90 phần trăm 99 phần trăm mới hơn cây kia nhiều nha mọi người đây mới hơn cây kia nhiều chữ chữ vàng Olympic carbon đó này mở hơn cây kia nhiều nhá đây cây này hình như 6 khúc thôi vậy hai bốn sáu khúc đây carbon giả trúc 6 khúc cần tay ngoài hin rất là mới nha mọi người đây cây này thì mình nặng 300 gram, đọt cũng không 0 bài inch dài 50 rưỡi thu về ngắn nhất là 110 cm rất là đẹp nhé rất là đẹp nhẹ cần tay đọt thì là đọt đặc hai cái này hình như đều là đọt đặc thì vậy hình như đều là đọt đặc ok rồi cho mày vô đây nút nhiệt đầy đủ có bao rồi cái này cái số 8 kết thúc video ngày hôm nay luôn cái này mình bán một triệu tứ nha mọi người cái số 8 một bốn không không một triệu tư rồi ok tại đây thì kết thúc video của mình rồi ai mua hàng thì hệ với mình số điện thoại trên tiêu đề nhá mình không chốt hàng qua video nha mọi người à không chốt hàng qua tin nhắn nhá rồi, cảm ơn mọi người nhiều